Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi Và ở đây nó có hỏi liên quan tới trĩ, nó trị được bệnh trĩ Như hôm rồi chúng tôi nói là cái bệnh ờ, bệnh trĩ là do một lần gan nhiễm lạnh Đây là một cái tài liệu y học mà rất hiếm có người biết được <laughs> mình giải thích kỳ rồi rồi đúng không tức là gan nó chủ về gân mạch cho nên những cái đầu mút của cái cái cái gân cái chúng ta nó xuống tới tận cùng cái hậu môn á khi mà cái gan bị lạnh cái nó sẽ là có một tác động co thắt và co co thắt tới tận cùng cái đầu mút đó Thật ra khi máu nó xuống tới cái hậu môn của nó đi ngược lên nó bị tắc rồi nó lên không được và nó cứ máu thì vẫn dẫn xuống hoài nhưng mà đi ngược lên thì nó bị tắc dần dần cái búi tỉ nó to to to to, to ra thì cái mình đỡ thừa mình ăn nóng nó bị sưng rồi nó ra kia không phải do nó bị tắt lâu ngày nó từ từ nó nở lớn ra chứ không phải do chúng ta ăn nóng nữa do bị tắt cái cái mạch tĩnh mạch ở đầu mút cái thần kinh hormone của chúng ta thì như vậy là khi mà chúng ta làm nóng cái vùng gan giống như cái gốc cây đi cái gan tưởng tượng như là gốc cây tất cả đầu mút thần kinh coi như là cái rễ cây hiểu không như vậy là ở gốc cây nóng thì nó sẽ làm nó dẫn nhiệt nó làm trương nở hay gì nó lạnh nó sẽ xẹp lại bây giờ nóng nó sẽ trương nở ra máu nó lưu thông được thì nó lần lần nó đi ngược trở lên cái tỉ trĩ nó hết đắp nóng gan trĩ hết chuyện tức cười như vậy nhưng mà làm thử sẽ biết <laughs> nó sẽ có kết quả rất là hay thành ra là ở đây tại có câu hỏi tiếp là bị trĩ nội tỉ ngoại á hơn 30 năm thì ờ, có chữa hỏi không thì quý vị sẽ đắp dùng gan thời gian quý vị sẽ thấy biết liền và ngoài cái việc trị cái bệnh trĩ ra thì đắp nóng dùng ghen nó cũng có thể làm à, à, cho cái bệnh huyết áp của chúng ta nó sẽ từ từ trở lại ổn định à, bệnh là gì tĩnh mạch đó giãn tĩnh mạch sâu tĩnh mạch nông gì đó ha thì đắp nóng dùng gan một thời gian nó cũng sẽ lưu thông huyết mạch cái chân chúng ta thỉnh thoảng nổi một số gân nổi số gân nó phù phù đen đen ra cái gì nếu là bệnh giãn tĩnh mạch mỗi bệnh này nhiều bà già nhất khóc luôn chứ không có vừa đâu thì chúng ta vừa đắp nóng dùng gan ban đêm để ngủ vừa sức dầu mè gừng thì cái bệnh giãn tĩnh mạch nó sẽ hết rất là nhanh kèm theo cái nhịn ăn buổi sáng lại hết bệnh giãn tĩnh mạch nhanh mới là lạ ở đây có ai bị giãn tĩnh mạch không có có ngừng ăn sáng chưa phải ngừng ăn sáng mới có hiệu quả ăn sáng là bệnh giãn tĩnh mạch nó lại không hết kìa mấy người ngồi lâu mấy cái người mà gì đó thợ may ngồi lâu hay là ngồi làm việc vi tính lâu đại khái là trong ngày chúng ta ngồi nhiều một thời gian hai cái chân chúng ta nó sẽ bị bị đau thậm chí là chúng ta thấy giãn chỉnh mạch chân thì à, vừa không ăn sáng thì trong cái bài hôm trước mình hướng dẫn rồi đúng không từ 19 giờ tối tới 11 giờ trưa hôm sau chỉ uống nước ờ, nước trắng thôi nếu có nước ờ, ion kiềm ờ, thì chúng ta uống tốt hơn còn không thì cũng nên uống nước trắng không được đưa vào cơ thể bất kỳ một chút dinh dưỡng nào thì à, nó sẽ làm nó sẽ trị bệnh giãn tĩnh mạch ngược lại thần kinh thì rất là tuyệt vời ai bị Alzheimer ai bị à, rối loạn tiền đình ai bị à, quên bị suy nhược thần kinh mất ngủ vân vân thì ngưng ăn sáng trong thời gian nó sẽ khôi phục và ai cái bệnh mà cứ hở hở bóc đồ ăn ăn nhịn không được ăn hoài thèm đồ tùm lum thì nhịn ăn buổi sáng trong vòng hai tuần nó sẽ hết kỳ ăn chay mà thèm đồ mặn gì đó thì cứ không ăn sáng thời gian nó cũng sẽ hết <laughs> không ăn sáng sẽ không thèm vặt và không ăn chiều sẽ không thèm dục bởi vì chúng ta mới thấy đức phật chúng ta tuyệt vời là khuyên ăn trưa là như vậy Ooh. Mm -hmm. 闻什摩地所。